cái tâm huyết của mình nên là các bạn đi qua video thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng tinh thần cho mình các bạn nhé và để tránh trường hợp à, tối đa nhất các bạn à, à, xem phải kênh giả thì các bạn hãy đăng ký kênh này giúp mình với ạ à, nhấn vào like này đăng ký kênh này sau các bạn hãy nhấn vào biểu tượng chuông nhé khi cái tay hoa của cái chuông đấy nó nở ra thì lúc đấy là các bạn đã đăng ký thành công rồi ạ cảm ơn các bạn rất là nhiều à, giải đặc biệt thì hôm nay ra 61 nhất to thì ra một năm các bạn nhé với lô tô thì ngày hôm nay cũng không đồng đều đầu chín thì câm rồi cái cầu lô hai nháy thì có 40 có kép 44 này còn lô cặp ngày hôm nay cũng rất là rực rỡ cặp 1881 và 1661 đặc biệt thấy ra 61 rồi đó à, còn bây giờ thì mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua cho các bạn này đó thì hàng ngày mình cũng đã nói với các bạn đấy là mình làm video cho các bạn tham khảo cũng hoàn toàn là công khai và minh bạch nên là uh, dù có ảm đạm hay rực rỡ thì mình cũng sẽ đều mở lại cho các bạn xem nhé ngày hôm nay thì cầu của chúng ta cũng đã tạm ngưng rồi các bạn có thì mình cũng rất là xin lỗi các bạn nhé đã chưa đưa các bạn được tiếp tục về bờ bến với những cái cầu ăn thông ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm uh, gửi một chút ở nhà chủ lô vậy thì mình hy vọng là ngày mai thì mình sẽ à, cố gắng là soi xét cầu kèo thật là ok nhé hy vọng là chúng ta ngày mai chúng ta sẽ chiến thắng tương bực rực rỡ hơn nữa đó còn bây giờ thì mình à, à, ngày hôm nay ấy, ở trên video ấy thì à, chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta chưa ăn được nhưng mà những bạn nào mà đã tin tưởng và đã vào nhóm của mình ấy những bạn đã tin tưởng vào những cái kinh nghiệm soi cầu của mình đã nhanh tay tham gia vào nhóm Zalo thì ngày hôm nay cũng lại tiếp tục về bờ với cả à, độc thủ lô một số 17 các bạn nhé mình sẽ mở cái nhật ký Zalo cho các bạn xem đây ạ ngày hôm nay mình có chốt cho các bạn độc thủ lô lô VIP là 17 các bạn nhá, Thì ngày hôm nay 17 nó cũng đã nổ tương bừng rực rỡ rồi Đó tiếp tục với cái cầu lô ăn thông Ngày hôm qua chúng ta ăn trọn vẹn cả hai nháy lô Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục ăn độc thủ lô ở trên Zalo các bạn nhá, Đó thì bạn các bạn nào ấy mà các bạn tin tưởng mình và mà đang muốn tham khảo những cái số kín số vip được mình sàng lọc kỹ càng thì các bạn có thể liên hệ với zalo 0963236194 đó bây giờ thì mình sẽ đi soi cầu cho ngày mai các bạn đây để cho các bạn tham khảo ở trên video ngày mai mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 1 và chạm 6 à, độc thủ đề là 1166 nhá và bạch thủ lô vip là 2442 dần đấy rút gọn ngày mai sẽ có 010 121 131 151 171 060 262 464 565 và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 mình các bạn nhé chào tạm biệt các bạn